khi nào nên bán ra cổ phiếu ạ Xin chào tất cả anh chị em khi nào chúng ta nên bán cổ phiếu ra để cắt lót hay là rút ra khỏi thị trường thì trong video tối hôm nay chúng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn đó là năm nguyên tắc để chúng ta bán cổ phiếu ra và rút ra khỏi thị trường Xin chào quý vị các bạn, xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng, chuyên gia tham vấn, đào tạo, truyền cảm hứng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Ở trong buổi tối hôm nay thì ờ, Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để chúng ta bán cổ phiếu và cách đơn giản để rút ra khỏi thị trường khi mà thị trường có những biến động hoặc là khi chúng ta cần gì ạ chốt lợi nhuận. Dũng biết rằng là sẽ có rất nhiều anh chị em đang đợi chờ đó là một cái video đó là tại sao chúng ta cần phải sử dụng gì à, phương pháp phân tích kỹ thuật VSA vào buổi tối hôm nay tuy nhiên thì vì thị trường đang có biến động và nhiều anh chị em muốn hỏi là chúng ta nên làm gì với những cái biến động như thế này nên Dũng tạm thời là video đó Dũng sẽ chuyển sang uh, buổi khác và Dũng sẽ tập trung vào để phân tích cho anh chị em video trong buổi tối ngày hôm nay bao nhiêu anh chị, chị em thấy muốn biết là làm thế nào để chúng ta biết cách bán cổ phiếu khi mà chúng ta có lợi nhuận hoặc là do những biến động do diện thị chung do yếu tố khác tác động lên thị trường thì có để comment cho Dũng số 1 để Dũng được biết rằng là anh chị em đang theo dõi và đang mong muốn cái video này được không ạ Ok xin chào bạn à, Hoàng Thành Long bạn Xuân Mai bạn Nguyễn Phúc ạ bạn Nguyễn Phúc đang nắm giữ ờ, khá nhiều ờ, quả phát ạ Xin chào bạn Nguyễn Hữu Long bạn Nguyễn Linh bạn Hoàng Chính Xin chào tất cả anh chị em ạ Xin chào bạn ờ, Vũ Gia Gia Linh ạ bạn Hoàng Chính bạn Phi Tuấn ạ Xin chào bạn Nguyễn Văn Sáng Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối hôm nay Xin chào Nguyễn Thủy, xin chào Đoàn Công Nhâm ạ. À. Bạn Đỗ ở ờ, Đức ờ, Đỗ Đức Thọ ạ. Bạn Phạm Trường và xin chào tất cả anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi biết là anh chị em đang rất là đợi chờ, mong muốn là ở ờ, cái thị trường chúng ta nên rút ra hay là bán ra hôm qua thì vừa bảo mua vào vậy có bán ra hay không uh, rất nhiều câu hỏi như vậy thì Dũng mong muốn rằng là uh, sẽ giải quyết được một phần nào trong uh, đầu tư của mỗi anh chị em ở hôm qua khi mà chia sẻ cái khóa học xuống dòng tiền thì Dũng nhận ra rằng là phần lớn có những anh chị em đã ăn lãi đến 80 thậm chí là phần nhiều là khoảng 4 50 phần trăm nhưng có những anh chị em bị lỗ đến 30 hoặc nhiều hơn uh, đây là một những cái trải nghiệm khác nhau của những nhà đầu tư uh, tại sao có anh chị em lãi rất là cao và tại sao có anh chị em lại là à, lỗ rất là nhiều và trong uh, buổi sáng nay sau khi mà Dũng có yêu cầu tất cả những anh chị em học viên của Dũng là gửi toàn bộ những danh mục để Dũng theo dõi xem là tham vấn thì Dũng thấy rằng là phần đông là anh chị em đang nắm giữ những cổ phiếu gần như tốt nhất thị trường vậy bao nhiêu chị em thử comment là chúng ta đang nắm nắm giữ cổ phiếu Hòa Phát HSG NKG Techcombank ACB đúng không ạ ACB MB à, toàn bộ HDG toàn bộ những cổ phiếu đó phần lớn là những cổ phiếu mà Dũng nghĩ là nó đang tốt hơn so với những danh mục khác Việt Nam đồng VND FPT Masan DGC HAX đấy là phần lớn các danh mục mà Dũng đang theo dõi thì bây giờ chúng ta hỏi tại sao chúng ta lại mua với những cái cổ phiếu như thế này tại sao ạ tại sao bởi vì thông thường nếu một cái hệ thống đầu tư một phương pháp đầu tư nào đó thì hệ quy chiếu của chúng ta gần như giống nhau hệ quy chiếu nhưng có thể các bạn rất rõ là nếu chúng ta học một cái hệ thống như giả sử nến hoặc là những cái chỉ báo RSI, MACD, sóng Elliott hoặc là Ichimoku, nhiều các chỉ báo khác thì Dũng nhận thấy rằng là phần lớn tất cả chúng ta đưa ra những quyết định đều có sự khác nhau rất là lớn. Đúng không? thường thì một số anh chị em nó bảo là sóng năm cần phải bán giảm nhưng một số anh chị em bảo là hiện tại đang là sóng 2 hay sóng 3 gì đó tại sao có có sự dịch chuyển giữa sóng sóng 3 và sóng 5 như vậy bởi vì chúng ta dùng hệ quy chiếu khác nhau nên chúng ta sẽ đưa ra những quyết định khác nhau nhưng nếu chúng ta gì ạ khi mà anh chị em học hoặc là theo dõi Dũng trong một thời gian đủ dài thì phần lớn chúng ta đều chỉ tập trung một số lượng nhỏ các cổ phiếu đúng không từ Hòa Phát từ HSG từ NKG từ Techcombank MB STB FPT VCI và nhiều cổ phiếu khác rất ít các cổ phiếu mà chúng ta mua có thể lọt vào trong danh mục hoặc là trong hệ thống và Dũng chia sẻ chẳng hạn nếu cổ phiếu FLC ROT thì gần như không bao giờ có được phép nằm ở trong danh mục này hoặc là các bạn có ai trong nhóm mà đầu tư Vinamilk không ạ nhà mình có ai đã học Dũng mà đầu tư Vinamilk không ạ hoặc là ai có thể đầu tư Vietcombank đúng không nắm giữ danh mục Vietcombank STB hoặc là một số bạn có thể thấy rằng cổ phiếu gì ạ Thiên Phong Bank, một số bạn sau khi bị rũ bỏ thì có thể một số bạn cũng mua vào nhưng đây là cổ phiếu nó không phải là danh mục Dũng nên nắm giữ giai đoạn này đấy các bạn nhớ là này ở giai đoạn trước Dũng có nói là cổ phiếu đó nếu test thì ạ à, thì có thể nên việc ở đây chúng ta thấy là mọi thứ nó đều gì ạ nó đều đều có những cái nguyên tắc tư duy của nó nhưng tuy hôm nay thì để Dũng chia sẻ cho anh chị em là chúng ta nên lo lắng hoang mang sợ hãi hay không khi mà thị trường nó đang ở dạng này đúng không nếu chúng ta hoang mang lo lắng sợ hãi thì điều gì sẽ diễn ra nên chính vì vậy thì ờ, Dũng mong rằng là anh chị em nếu đang có mặt ở đây thì chúng ta cùng học đúng không ạ cùng học nha Dũng mong rằng chúng ta cùng học để xem là thực tế thị trường đang ở đâu những video này Dũng biết rằng là đây là một cái phần thưởng mà Dũng muốn gửi tặng tất cả các anh chị em yêu quý Dũng trong suốt thời gian vừa qua để chúng ta cùng học chúng ta cùng có kiến thức chúng ta cùng có những trải nghiệm khác nhau về thị trường đầu tiên Dũng sẽ lấy một cái phần mưa đun rất là nhỏ trong cái khóa học xu hướng dòng tiền để các bạn có thể thấy rằng là phần lớn khi mà chúng ta nói về thị trường chung phần lớn chúng ta nói về cổ phiếu phần lớn chúng ta nói về gì ạ à, một số các đặc điểm của dòng tiền thì chúng ta sẽ nói chung chung nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử nói xem là nếu thị trường đạt đỉnh thì ai là tạo ra thị trường chung đạt đỉnh ai là người có thể tạo ra khi thị trường chung đạt đỉnh nhóm cổ phiếu nào phân khúc nào đúng không nhóm cổ phiếu nào phân khúc nào dòng nào dẫn dắt vậy khi thị trường đạt đỉnh hay là khi thị trường chung đạt đỉnh nó phải có những cái gì ạ à? cổ phiếu chạy nước rút đạt đỉnh bạn phải comment cho dũng này tại vì thuyền lên thì ạ thì nước lên nước lên thì thuyền lên nên ở đây chúng ta biết là cổ phiếu là nó tạo ra gì ạ thị trường chung nên khi mà cổ phiếu tăng thì thị trường chung tăng và khi những biến động lớn của thị trường chung giảm thì cổ phiếu sẽ giảm vậy bây giờ chúng ta sẽ xem một số các đặc tính để các bạn có thể theo dõi xem là thị trường đang ở đâu trước khi mà chúng ta có thể biết và nên tham gia hay là hoảng luận hay là chúng ta làm gì trong dạng này à, trước khi mà chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta lại nói về câu chuyện về marathon đúng không anh chị em có thể thi cuộc thi marathon anh chị em đã thấy rằng là khi mà anh chị em thi cuộc thi marathon á, thì anh chị em thấy rằng là giả sử chúng ta chạy 42 km đi ạ thì với những cái vận động viên giỏi nhất thì giai đoạn đầu họ làm gì ạ họ có thể là nấp sau những cái vận động viên có thể là nghĩ rằng là mình giỏi hơn bởi vì họ cần phải bảo vệ sức họ cần phải giấu mình để không cho ai biết là mình đang ở đâu nên chính vì vậy họ luôn luôn nấp sau những cái vận động viên nào đó để họ giấu mình thì trong đầu tư chứng khoán thế thôi những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất ở trong giai đoạn đầu họ luôn luôn đi chậm đó là những giai đoạn tích lũy cần thiết để gì ạ để cho cổ phiếu tích lũy được nhiều năng lượng hơn sau khi bắt đầu gần về đến đích thì họ bắt đầu làm gì ạ sau khi gần về đến đích thì họ bắt đầu đưa ra những bước chạy tăng tốc lên và tăng tốc lên để vượt qua ờ, những chướng ngại vật tiếp tục vượt qua những chướng ngại vật và đến gần đích thì họ tăng tốc rất là nhanh và họ tăng tốc khủng khiếp luôn ạ à có những khoảng trống khoảng nút họ như như bay đúng không ạ họ chạy như là bay thì đấy chính là những cái khoảng gap mà chúng ta nhìn thấy và sau khi đến đỉnh thì có thể chúng ta thấy được họ sẽ gì ạ sẽ chạy dần đúng không ạ chạy chậm dần và dần dần họ gì ạ chạy dần đều chạy dần đều tại vì đã đến rồi ạ đến đích rồi thì họ tiếp tục chạy chạy chạy và trước khi gì ạ kết thúc cuộc đua một số vận động viên thì cũng vẫn chạy nhưng về đích là gì ạ về đích là họ đuối sức và họ gục ngã ngay đó là những cổ phiếu penny đó những cổ phiếu đầu cơ khi mà cổ phiếu chạy nước rút xong thì về đích là cổ phiếu rơi tự do nên mỗi một dạng cổ phiếu hay là mỗi một động viên thì họ có thể lực thể chất khác nhau nên họ sẽ có những cái gì ạ có những cái chuyển động khác nhau có những cái gì ạ tính toán có những chiến lược khác nhau các bạn có hiểu điều này không ạ sẽ có một số anh chị em nghe những cái câu chuyện như này thì nói rằng là nó gì ạ à? nó rất là mất thời gian nó mất là nhảm nhí nhưng đây chính là cái cách mà Dũng muốn cho anh em hiểu hình dung ra được thị trường như thế nào nhưng mình có hiểu không ạ nếu anh chị em có nắm được điều này thì comment hình dung được điều này thì comment cho Dũng về cách biến động hay vận động của một cổ phiếu thì có thể comment ở phần bên dưới được không ạ và comment số 1 đi ạ đấy chúng ta comment số 1 như này để chúng ta hiểu rõ rằng vận động như thế nào Dũng muốn là áp dụng làm sao để uh, các bạn lớp 5 bạn có thể học được đúng không lớp 5 học được nên tránh vì vậy thì Dũng uh, đưa ra những ví dụ rất là đơn giản vậy bây giờ chúng ta thấy là mọi thứ thì nó đi theo dòng đúng không mọi thứ nó đi theo dòng hết nó đi theo gì ạ phân khúc hết nên chính vì vậy chúng ta nhìn thấy dòng thép nó cũng đi theo nha gì ạ tất cả các cổ phiếu vừa của qua đúng không ạ vừa qua thì các cổ phiếu dòng thép nó tăng rất mạnh đúng không vừa qua chúng ta cũng thấy là những cổ phiếu dòng ngân hàng nó cũng bắt đầu thay nhau chạy nhưng một số anh chị em lại thấy rằng là chúng ta phải làm ngược lại là mua những cổ phiếu dòng dầu khí bởi vì dòng dầu khí là nó nó rẻ và chúng ta nghĩ rằng nó đang hấp dẫn hoặc là chúng ta nghe một ai đó trên thị trường họ nói về điều này nên chúng ta mua vào nên đến chính là chúng ta sẽ thất bại nên ở đây chúng ta thấy là tùy vào mỗi giai đoạn thị trường khác nhau Dũng nhấn mạnh tùy vào mỗi giai đoạn thị trường khác nhau có những giai đoạn thị trường sẽ có những cổ phiếu như là cổ phiếu dòng ngân hàng tăng dầu khí tăng bất động sản tăng gì ạ à, chứng khoán tăng và sau đó kết thúc và kết thúc chu kỳ nếu anh chị em để ý năm 2017 thì ờ, đầu tiên chúng ta cũng thấy là rất nhiều các cổ phiếu dòng ngân hàng tăng rất mạnh sau đó dòng những cổ phiếu dòng dầu khí và cuối cùng là cổ phiếu dòng gì ạ à? dòng bất động sản nếu anh chị em biết mà áp dụng những cái quy luật như vậy thì chúng ta có thể có mức lợi nhuận kép theo gì ạ à? một chu kỳ rất là tuyệt vời giống như bây giờ chu kỳ của nền kinh tế chúng ta chu kỳ của thế giới chúng ta thấy là có rất nhiều bong bóng xảy ra trong đó có bong bóng về bất động sản bong bóng về coi bong bóng về chứng khoán và bong bóng về rất nhiều các lĩnh vực khác nữa chúng ta thấy quan sát ở Mỹ chúng ta thấy là bong bóng về tài sản đang được thổi bùng lên vậy điều gì nó tạo ra bong bóng về gì ạ những cái tài chính như vậy thì ở đây chúng ta cần hiểu đó là do thừa tiền thừa cung tiền thì người ta không biết làm gì bắt đầu người ta chuyển sang mua những cái uh, tài sản mà nó tạo ra lợi nhuận cao nhưng ở Việt Nam chúng ta thấy là đang thời kỳ lãi suất thấp đúng không lãi suất thấp đầu tư vào sản xuất thì nó gì ạ à, rủi ro và nó không có lợi nhuận nhiều nên tiền thì lãi suất thấp à, và thứ hai là phát ở mức là thấp nên chính vì vậy dòng tiền nó sẽ dịch chuyển sang bất động sản dịch chuyển sang chứng khoán hoặc dịch chuyển sang những lĩnh vực khác mà có lợi nhuận nhanh nhất ok và bây giờ chúng ta cũng xem theo dõi xem là dòng tiền nó đang dịch chuyển ở đâu những bạn biết rằng dòng tiền ờ, ở giai đoạn vừa rồi trước khi mà chúng ta chia sẻ kỹ thì chúng ta có thể nhìn về góc độ về đỉnh của thị trường chung ở ờ, thị trường chung thì ờ, ở đây chúng ta sẽ nói một số các để chúng ta bán cổ phiếu ra tại vì hôm nay chúng nói một số các nguyên lý để anh chị em bán cổ phiếu ra sau đó gì Dũng sẽ sẽ hướng dẫn chúng ta một trong những cái để Ờ, cách thức chúng ta nhìn ra thị trường đầu tiên chúng ta bán ra bán ra khi cổ phiếu bị lỗ nha khi cổ phiếu bị lỗ chẳng hạn nếu chúng ta bị lỗ lỗ một cái mức lợi nhuận nào đó mà chúng ta cảm giác vi phạm với nguyên tắc của chúng ta một số anh chị em thì thấy là cổ phiếu nó không còn tăng trưởng nữa và chúng ta cần phải bán ra một số anh chị em thì có thể sử dụng gì ạ cắt lót 4% hoặc 8% như cái phương pháp mà Dũng đang chia sẻ hoặc là một số anh chị em thì có thể chịu đựng mức lực lực lớn hơn đó là 5% và 10% Tuy nhiên thì một số anh chị em thì họ không làm như vậy mà họ trung bình giá xuống thì ở đây Dũng sẽ không làm cái điều này nên ở đây hệ thống phương pháp mà Dũng chia sẻ đó là hệ thống đầu tư tăng trưởng nên Dũng sẽ cắt lót nếu cổ phiếu vi phạm lỗ 4% chẳng hạn Dũng mua 10.000 cổ phiếu mà lỗ 4% Dũng bán một nửa và lỗ 10% lỗ 8% Dũng bán nốt câu hỏi đời ở đây thì các bạn sẽ thấy là làm sao để bán được điều đó thì các bạn phải mua đúng thời điểm để khi mà kể cả cổ phiếu về các bạn sẽ bị lỗ là ít nhất nên mua thời điểm đúng thời điểm là phần cái kỳ quan trọng nhất trong cái chiến lược này chứ không phải là cứ mua ở bất cứ thời điểm nào mà để cắt lót được bốn phần trăm hoặc là tám phần trăm gần như không thể bởi vì nhiều cổ phiếu sau khi mua T4 về lỗ đến 30 phần trăm thế là chết các bạn có hiểu điều này không ạ nên ở đây chúng ta gọi là chiến lược mua đúng điểm nên trong trường hợp một vài cổ phiếu bị rút bỏ thì chúng ta phải bán à, bán xong bán xong nếu nó bật lên thì lại mua lại đúng không à, bán xong bật lên mua lại nhưng đấy là những cái mẫu hình mà Dũng chia sẻ khác nhau nhờ yeah. đây là những cái mẫu hình mà tùy vào mẫu hình có mua lại không có tham lại không ok chúng ta là tiếp tục đến gì ạ à? đến cái cách mà chúng ta bán thì có những cổ phiếu chúng ta bán là thường thì những cổ phiếu lướt sóng á cổ phiếu lướt sóng thì một số anh chị em có thể bán ở đây Dũng gọi là bán khi mà cổ phiếu đạt khoảng độ 20 25 nếu chúng ta quay trở lại phần lớn những cổ phiếu trong một chu kỳ giảm nhanh nha giảm nhanh mà nó hồi phục thì thường cổ phiếu tăng khoảng 20 25 là chúng ta bán ra thì đây chúng gọi là nguyên tắc số 2 các bạn thấy là 20 25 bán ra nếu anh chị em để ý một số các cổ phiếu lướt sóng tiêu ngắn thì các bạn thấy là cổ phiếu sẽ gì ạ tăng khoảng 20 25 chúng ta bán ra và chúng ta có thể gì ạ đợi quá trình tích lũy lại chúng ta mua lại nhịp sau đây cái cách bán thứ hai mà Dũng chia sẻ cách bán thứ ba anh chị em có thể sử dụng cách bán đó là những cổ phiếu tăng trưởng khi cổ phiếu tăng trưởng và nó chạy ở trong giai đoạn chạy đà hay là chạy nước rút à, tí nữa chúng ta sẽ nói thật kỹ hơn cái này thì khi mà cổ phiếu chạy đà chạy nước rút thì chúng ta biết rằng là đây là lúc mà chúng ta cần phải bán ra hôm nay Dũng gặp một cái bạn bạn nói là bây giờ cổ phiếu ngành thép nó đang tốt nên em có xu hướng là giữ đến gì ạ à? đến cuối năm em mới bán câu hỏi thật ra là cổ phiếu thép kể cả từ bây cuối năm nó tốt chẳng hạn như là Dũng lấy một cái cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn như thế giả sử thôi ạ à, chúng Dũng đã lấy giả sử thôi ạ thì cái cổ phiếu Hòa Phát nó có thể từ 65 nó lên đến 100 đúng không từ 65 nó lên đến 100 sau khi nó, nó về 100 về 100 chẳng hạn thế thì nó sẽ gì ạ à? nó sẽ có mức điều chỉnh về 7 hoặc 80 sau đó tích lũy ở đấy sau đó thì gần cuối năm nó lên thế tại sao bạn lại không bán ở trong lúc nó chạy nước rút khoảng 100 và đợi quá trình tái tích lũy ở vùng 7 hoặc 80 chúng ta mua lại sau hay là chúng ta cứ phải để đến gì ạ à, cuối năm chúng ta bán thì có phải rủi ro về chi phí cơ hội hoặc rủi ro về à, thị trường rủi ro về rất nhiều thứ khác và thậm chí là rủi ro về chính sách bởi vì chúng ta biết rằng là ngân hàng nhà nước bây dạ à, bên bộ công thương thấy là giá thép đang nóng thì họ để đang có những cái biện pháp để, để hạ nhiệt thì đây là uh, chúng ta để hạ nhiệt để làm cho cái gì ạ cái giá nguyên liệu để giảm xuống tránh tình, tình trạng là chúng ta gì ạ gọi là uh, gây ra cái ảnh hưởng nền kinh tế ok chúng ta đã, đã nắm được cái cái phần thứ hai được chưa anh nếu anh chị nắm được thứ hai để comment cho dũng ạ comment ạ comment cho dũng số số 3 số 3 tức là cách bán số 3 tức là khi mà cổ phiếu chạy nước rút à, chạy nước rút thì chúng ta gì à, bán và chúng ta cần giảm <laughs> chậm đấy thì Dũng đang nói một số cách bán để anh chị em có thể thấy được là cách bán cách bán thứ tư đấy, tại vì rất nhiều cách bán thứ tư là cách bán là khi mà cổ phiếu à, thường những cổ phiếu nó tạo ra rất nhiều, nhiều cái nền khác nhau như gọi là những bậc thang ai biết là mô hình của Davat ạ Đa Phát là một nhà đầu tư không chuyên và ông có một cái quyến viết một cuốn sách đó là gì ạ? Là tôi đã kiếm được 2 triệu USD như nào? 2 triệu USD như nào? Thực ra cuốn sách đó là một cái cuốn sách phản ánh lúc ông thành công nhất. Và nếu anh chị em nào đọc về phân tích kỹ thuật của cuốn sách đó thì không biết anh chị em nghĩ như nào, nhưng Dũng thấy là cuốn sách đó nó chỉ viết được một phần thôi ạ. Bởi vì cái mặt bên trong của nó thì gần như nó chưa phản ánh hết và thậm chí là nếu chúng ta áp dụng máy móc của cuốn sách đó thì cái thất bại là điều chắc chắn ai biết điều này thì có thể comment cho Dũng số 5 đúng không ạ tức là đọc những cuốn sách đấy nhưng thực tế nó gì ạ nó không phản ánh đúng thực tế và nếu kiến thức của chúng ta nó không thực tế mà chúng ta hiểu sai thực tế thì chúng ta cũng gì ạ cũng có thể thất bại như thường và ông chỉ xuất bản được hai cuốn sách xong là ông biến mất trên thị trường nên đây chúng ta gọi là nó không bền vững chúng ta đọc cuốn sách đó để chúng ta hiểu rằng nếu anh chị em mua cổ phiếu theo đúng gì ạ theo đúng chu kỳ lên theo đúng chu kỳ thì gần như chúng ta mua đều thành công hết đúng không thành công ai à, à, rõ rõ ràng là đấy là chúng ta phải nắm được chúng ta hãy đo lường đi bạn ơi ở chưa đo lường đi bạn ơi đấy, nếu chúng ta không đo lường được thì tốt nhất thì à, Dũng sẽ ao bạn ra khỏi Zoom tại vì nếu không xem mà phán xét thì hãy gì ạ à, tốt nhất là ao đơn giản thế thôi ạ tại vì tất cả chúng ta cần phải đo lường được đúng không anh chị em thấy hiểu ạ phải đo lường được tại vì không xem chả biết gì cả tự nhiên vào phán xét tự nhiên vào nói ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng của DVD nên Dũng nói là chúng ta cần phải trong tất cả những cái khi mà cổ phiếu nền 4 nền 5 là chúng ta cần phải thoát đúng không cần phải thoát và và chúng ta đến một cái trạng thái tiếp theo đó là gì ạ chúng ta sẽ đến là khi thị trường chung đạt đỉnh thị trường chung đạt đỉnh thì Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em là khi nào thị trường chung đạt đỉnh Đúng khi thị trường chung đạt đỉnh thì ờ, các cổ phiếu nó sẽ gì ạ các cổ phiếu sẽ thay nhau phân phối và đó là lúc thị trường bắt đầu suy thoái thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là để chúng ta bán cổ phiếu hoặc là thoát ra khỏi cổ phiếu như thế nào thì các bạn sẽ thấy là thì sao các bạn sẽ thấy rằng là <coughs> mọi thứ sẽ rất là khó khăn nếu chúng ta không biết đúng không mọi thứ cực kỳ khó khăn nếu chúng ta không biết là chúng ta xử lý chiến lược nào chúng ta sử dụng chiến lược nào cho nó tốt nhất chúng ta không nắm được chiến lược nào chúng ta không biết là bán đỉnh bán cắt lót bán cổ phiếu chạy nước rút trong chiến lược bán nước rút thì nó có hai dạng dạng thứ nhất là những cổ phiếu gì ạ gì ạ có hai dạng một dạng là cổ phiếu chạy nước rút một dạng là cổ phiếu gì ạ là đầu cơ nó, nó lên nó rơi ngay thì ở đây chúng ta thấy là còn một chiến là chiến lược khác nữa nhưng nếu anh chị em mà bán khi mà cổ phiếu gãy SMA 50 hoặc là khi mà cổ phiếu giảm sâu gãy mây hoặc gãy sóng thì thực ra nó giảm rất là sâu anh chị em ạ nó sẽ giảm rất là sâu nên chính vì vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ cụ thể để anh chị em thấy rằng thị trường khi nào đạt đỉnh đúng không ạ đầu tiên anh chị em thấy rằng là điều gì đang diễn ra đây ạ riêng đạt đỉnh thông tin tốt tràn ngập thị trường nha anh chị em này anh chị em này các thông tin tốt tràn ngập trên thị trường tâm lý nhà đầu tư rất là hưng phấn tâm lý nhà đầu tư cực kỳ hưng phấn họ hưng phấn họ gì ạ à? họ gieo hò họ khoe thành tích họ đưa ra rất nhiều cái thứ khác anh em là đấy là một khi mà nhà đầu tư hưng phấn họ đưa ra rất nhiều cái thành tích đúng không và CBI, à, và lãi suất mọi thứ đều là diễn ra cực kỳ tích cực đúng không các chuyên gia cà phê ép đưa ra các thông tin rất là tuyệt vời phần lớn các hút kín hút hở đều là có những thông tin cực kỳ tích cực vậy nếu các bạn thấy là thị trường ở thời điểm này nó đang trạng thái quá tích cực hay là vẫn có có sự nghi ngờ thì các bạn có thể comment ai nghĩ là cực kỳ tích cực comment số 1 ai nghĩ là đang vẫn có sự nghi ngờ thì comment số 2 để chúng ta tự phân tích xem là nói như nào đúng không ạ chúng ta sẽ phân tích từng cái tâm lý hành vi của mỗi anh chị em thị trường đang tích cực hay là gì ạ đang có sự nghi ngờ các anh chị em là đang tích cực hay đi nghi ngờ đúng không rõ ràng chúng ta thấy là sẽ có một số anh chị em nghĩ mà là đỉnh rồi có một số anh chị em sẽ bảo là đáy rồi không đáy thì không phải nhưng nó gì ạ à, trực lên nữa nên chính vì vậy sự nghi ngờ có thể sẽ là cao hơn và khi thị trường đang ở nghi ngờ có thể một số vào đỉnh một số là là chưa đỉnh thì rõ ràng khả năng gì ạ à, khả năng còn lên nữa hay không thì chúng ta lại tiếp tục đến một khái niệm thứ hai tức là khi mà thị trường các cổ phiếu chạy nước rút các bạn nhá cổ phiếu chạy nước rút khi các cổ phiếu chạy nước rút thì nó sẽ xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối các bạn nhá 3 đến 5 phiên phân phối và khi mà 3 đến 5 phiên phân phối và ở đây có một số khái niệm về phân phối thì không biết là anh chị em đã có hiểu về phân phối không ạ à, Dũng biết rằng là phần lớn thậm chí là nhiều các chuyên gia cũng không hiểu rõ về phân phối là gì à, nhiều chuyên gia luôn ạ à ở đây chúng ta sẽ nói được ba dạng phân phối bao nhiêu bạn biết biết ở thị trường có khoảng ba dạng phân phối ạ comment ạ ba dạng phân phối phân phối ở đây là nó phải đi trong quá trình chạy nước rút tăng tốc nha gọi là phân phối phân phối thứ nhất là chúng ta gọi là một cái nến búa nến búa tức là đầu phiên tăng 20 điểm chẳng hạn thế cuối phiên chỉ tăng 5 điểm thôi thì chúng ta gọi là nến búa nến búa ngược gọi là là và giá cao hơn giá trước khối lượng cao hơn giá trước đấy chúng ta gọi là búa trong vết A chúng ta gọi là áp thớt à, anh chị em à đấy là áp thớt à, đấy chúng ta áp thớt đấy là cái cách mà lúc mà big boy cuối đầu phiên họ gì ạ à? họ kéo lên rất là nhiều và nhà đầu tư mắc kẹt ở đó sau đó cuối phiên họ bán ra và chính ta như là người nạn nhân trong cái áp thớt đó dạng phân phối thứ hai là họ mua bên nọ bán bên mua bên phải bán bên trái ở dạng phân phối này thì họ giữ những cổ phiếu gì ạ blue chip anh nhỉ họ giữ cái những cổ phiếu một vài cổ phiếu blue chip để cho cái sự biến động rất là ít và cổ phiếu blue chip đấy thường là họ giữ một mức giá có bao nhiêu các bạn thấy là một cái cổ phiếu blue chip á nó tăng là thử tăng khoảng độ từ là sử Vingroup nhá nó tăng từ 100 lên 105 mà nó nằm im 105 trong suốt cả một ngày chúng ta đã thấy cái trường hợp đấy không hay là chúng ta gọi là những nến doji ở trên đó nó có khoảng trống và nó nằm im trong ở bên ngoài nếu các bạn thấy điều đó thì có thể comment cho dụng số 1 đấy ạ thì khi mà các cổ phiếu cái một vài cổ phiếu blue chip như vậy thì các cổ phiếu khác bắt đầu dao động lớn nên nó tạo ra khối lượng tăng rất là mạnh nhưng giá của thị trường chung á, thì lại không đủ chúng ta thấy không ạ đây là một dạng phân phối rất là tinh vi mà gần như không được ai tiết lộ nha phân phối tinh vi tức là nó giữ một cái giá nhưng khối lượng thì tăng rất là mạnh và nó bán bên phải mua bên phải bán bên trái nhưng thực tế là bán nhiều hơn mua nên đấy là một cách phân phối rất là tinh vi còn dạng phân phối thứ ba là dạng phân phối mà ai cũng biết đó là khối lượng gì ạ? khối lượng tăng rất là mạnh à, khối lượng tăng rất là mạnh khi mà khối lượng tăng mạnh và giá giảm thì đấy chúng ta gọi là phân phối ở dạng thứ ba nha phân phối ở dạng thứ ba đấy là đây là còn có thể có những phân phối khác thì Dũng không biết không biết anh chị em có biết dạng phân phối nào không nhưng đây là ba dạng phân phối tức là một là giá giảm khối lượng tăng hai là gì ạ phân phối là phân phối dừng tức là khối lượng lớn nhưng giá không tăng và giá nằm im một chỗ nằm trên treo lơ lửng dân số thứ ba nữa là giá vẫn tăng nhưng nó gì ạ nó tạo ra cái nến búa ngược và đây chính là dạng phân phối và thậm chí là có những đến búa kéo lên nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là những dạng phân phối như vậy nó sẽ gì ạ nó có đặc tính là cối bán từ nhà đầu tư nhỏ này bán cho nhà đầu tư lớn vậy khi mà cổ phiếu bán từ nhỏ bán cho nhà đầu tư lớn à, từ bờ lớn bán cho nhỏ và quá trình này tiếp tục bán tiếp tục bán từ 3 đến 5 phiên 3 đến 5 phiên anh chị em nhỉ họ bán từ 3 đến 5 phiên và có thể chúng ta thấy là họ sẽ kéo dài trong khoảng một thời gian nhất định và sau phiên phân phối đầu tiên thì thị trường gì ạ thị trường chưa gì ạ thay đổi xu hướng và họ tiếp tục gì ạ tiếp tục đi lên trong một thời gian nữa các cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút tạo đỉnh và các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh anh chị em hiểu không ạ các cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút tạo đỉnh và các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh vậy chúng ta đã thấy rằng các cổ phiếu dẫn đầu ở trong đoạn này nó gì ạ chúng ta đang nhìn thấy là nhóm gì ạ nhóm thép nó đang tạo đỉnh đúng không nhóm thép là đang tích lũy tạo đỉnh đúng không ạ anh chị em ai đã nhìn thấy là cổ phiếu đang thép là đang chạy nước rút tạo đỉnh thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ chúng ta comment ạ comment ạ Đấy. thế thì nếu nó tạo đỉnh thì nó có thể phân phối trong một ngày không ạ nó có thể phân phối trong một ngày không ạ đúng không nó không thể phân phối trong một ngày cả nếu anh chị em biết rằng là cái cổ phiếu này nó cần nhiều thời gian đây là cổ phiếu này chúng ta ban nãy chúng ta nói về thị trường chung anh chị em nhá ban nãy chúng ta nói về thị trường trường chung phải phân phối ít nhất từ 3 năm phiên chứ không phải là cổ phiếu còn cổ phiếu thép này thì sau những cái đợt như này thì nó tiếp tục lại tiếp tục đây là những quá trình chạy nước rút và có thể tới đây nó sẽ tạo ra những khoảng trống và nó sẽ có sự rung lắc ở phía trên này rất mạnh lúc đó chúng ta bán ra thông thường thì nó tạo ra những khối lượng rất là lớn kiểu dạng như này thấy chưa khối lượng rất là lớn bung nóc khối lượng lớn như này trong quá trình chạy nước rút và trước khi cổ phiếu kết thúc chu kỳ nên một số anh chị em có thể bán ở đây thực ra trong vùng này chúng ta chỉ cần bán dần ra thôi còn để cổ phiếu có thể kết thúc ngay khi mở giai đoạn này thì thường sẽ rất là thấp có thể xảy ra mọi người biết không ạ đây là một cái giai đoạn đang trong đoạn chạy nước rút thôi ạ và chúng ta cần phải gì ạ cần phải bán dần ra nha bán dần ra có hai nguyên lý bán dần ra để chúng ta giảm cái áp lực giảm áp lực giảm áp lực thôi ạ bởi vì khi nó chạy nước rút vài hôm nữa nó chạy tăng tốc chạy nước rút thì lúc đó nó sẽ có những đợt gì à một là nếu thì cổ phiếu này nó còn tốt nó có thời gian tái tích lũy khoảng 13 đến 15 tuần nha tốt thì nó có thời gian tái tích lũy 13 năm tuần tội gì chúng ta phải ôm cổ phiếu để đợi chờ tái tích lũy 13 năm tuần làm gì cho nó mệt cái thứ hai nữa thị trường có rất nhiều cái gì ạ cạm bẫy tội gì chúng ta phải nắm cổ phiếu mà không biết nó có tốt hay không đúng không nên chính vì vậy đúng không ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu thường nó sẽ mất thời gian để phân phối đặc biệt là các cổ phiếu blue chip nó không thể là kết thúc ngay được đúng không không thể ngay được nên chúng ta thấy là cổ phiếu thép nó sẽ tiếp tục gì ạ trong quá trình chạy nước rút cổ phiếu này hôm nay cũng bung được khối lượng rất là lớn đây chúng ta đã bung khối lượng lớn và thường thì sau khi bung khối lượng này liệu nó có thể phân phối ngay được hay không thì đa phần nó chỉ chưa thể phân phối ngay trong một hai phiên này được đây là phân phối nên chúng ta cũng thấy là trong quá trình chúng ta bán thì thường là chúng ta bán dần trong những cái đoạn này chứ không thể bán một lúc bán phát hết luôn thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có thể mất chi phí cơ hội à, mất chi phí cơ hội với lúc mà chúng ta bán ngay chúng ta cũng có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu thép nữa cũng đang gì ạ có những cổ phiếu thép thì đang gì ạ trong quá trình phân phối đúng không đang trong quá trình phân phối những nhịp đầu tiên này chưa phải phân phối được còn những cổ phiếu khác thì bắt đầu nó đang gì ạ VGC thì VGC đúng không VGS ạ VGS thì chúng ta cũng thấy là đang gì ạ một là gì ạ nhịp trước thì nó chạy xong rồi bây giờ nó đang gì ạ đây cũng là dạng phân phối nó đang tái tích lũy lại trước khi có thể đi nốt một chu kỳ các bạn có hiểu được không ạ đây là nhóm cổ phiếu gì ạ nhóm cổ phiếu nhóm cổ phiếu gì ạ nhóm cổ phiếu dòng thép là nhóm cổ phiếu lớn nhất vậy nếu nhóm cổ phiếu ngành thép nó chạy rối thì nó có thể tạo ra áp lực để kéo thị trường chung sập được không anh chị em nó có thể kéo thị trường chung sập được không nếu mà các cổ phiếu ngành thép theo anh chị em nếu cổ phiếu thép tạo đỉnh thì nó có thể kéo thị trường chung sập được không đây là cái khi mà anh chị em cần phải nắm rõ vậy thép có thể kéo thị trường chung sập hay không chúng ta sẽ phải biết rằng là những cái ngành mà có thể bình thường có thể kéo thị trường chung sập đó là ngành ngân hàng đúng không đó là ngành ngân hàng ở ngày trước đó trước đây thì chúng ta thấy có những ngành như là bất động sản động sản có thời gian như năm 2009 có thể kéo thị trường sập hoặc là năm 2014 thì cái gì ạ ngành gì ạ dầu khí nó lại kéo thị trường trung sập hoặc là năm 2016 đúng không 16 thì những cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu về tăng trưởng thì nó thể kéo bởi vì lúc đó thị trường chung nó chưa đủ lớn nên có thể một vài cổ phiếu một nhóm cổ phiếu thì nó thì kéo thị trường trung sập nhanh nhưng bây giờ chúng ta thấy là có rất nhiều các ngành đang xen nên chúng ta thấy rằng là nếu cổ phiếu ngành thép mà nó gì ạ đạt đỉnh thì nó sẽ có gì phân phối dần ở trên đỉnh thời gian rất là dài và những cổ phiếu gì ạ ngành ngân hàng nó lại tiếp tục gì ạ chạy nước rút đúng không các cổ phiếu ngành ngân hàng nó lại tiếp tục chạy nước rút có những cổ phiếu ngành ngân hàng đã chạy nước rút rất là mạnh rồi như là cổ phiếu VBank đang trong quá trình chạy nước rút và tới đây có thể sẽ là kết thúc cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu BVB cũng là những cái cổ phiếu đang chạy nước rút đúng không đang dạng cuối của chu kỳ nhưng còn những cổ phiếu gì ACB đúng không đang trong quá trình tái tích lũy và tiếp tục đi tiếp cổ phiếu MBB là những cổ phiếu tiếp tục tái tích lũy và đi tiếp cổ phiếu HBC cũng tương tự như vậy đang trong quá trình mà đây là những điểm mua và nó tiếp tục đi tiếp cổ phiếu gì nữa ạ à? cổ phiếu gì anh chị em thấy không cổ phiếu STB là những cổ phiếu mà tiếp tục tái tích lũy và đi tiếp ở đây anh chị em thấy là đây là những cái là phần lớn những cái cổ phiếu này một số anh chị em sẽ thấy là trong danh mục của chúng ta có phải là phần lớn của DVD là phần lớn anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu này đúng không ạ đều là những cổ phiếu mà có tiền và đều có lãi hết ai đang thấy rằng là chúng ta thấy rằng phần lớn chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này đều có tiền mà đều lãi hết đúng không Techcombank cũng tương tự như vậy nó là đang trong quá trình chuẩn bị đây là một cái đà tiếp tục đi lên và nó làm sao nó có thể phân phối được với khối lượng nhỏ như này khi mà khối lượng bùng nổ như này thì cổ phiếu nó sẽ còn tiếp tục đi lên và chúng ta vẫn tiếp tục có cơ hội để kiếm tiền vậy nhà mình đã ai đã đang nắm những cái danh mục tuyệt vời như này có thể comment cho Dũng được không ạ comment cho Dũng số 1 đấy ạ để biết rằng là thực tế là nếu chúng ta đang nắm những danh mục tuyệt vời như này thì hôm trước anh chị em có thể 30 hoặc 4 phần trăm thì sau khoảng một tháng nữa chúng ta có thể lên được 50 hoặc 60 phần trăm một năm chúng ta có hai nhịp đúng không có hai nhịp mà chúng ta thấy là lãi kép của hai nhịp đó thì chúng ta có bao nhiêu đấy là cách mà chúng ta gọi là sử dụng đòn bẩy về thời gian chu kỳ chúng ta gì ạ có thể hai có thể ba nhịp nếu anh chị em tận dụng được các chu kỳ của các dòng nữa có thể sau chu kỳ của dòng gì ạ dòng chứng khoán thì nó là dòng à dòng dòng gì ạ ngân hàng thì chúng ta còn những chu kỳ khác có thể chu kỳ dòng bất động sản chu kỳ còn chứng khoán chu kỳ nhiều dòng khác nữa nên chính vì vậy anh chị em thấy rằng là để nắm rõ được đầu tư chứng khoán thực tế chúng ta thấy là nó là nghệ thuật đúng không không phải là chúng ta cứ mua bán theo kiểu như là ờ, đường nọ cắt đường kia mua vào mà chúng ta cứ mua theo kiểu như là không biết mua bao nhiêu mua như thế nào mua thời điểm nào chúng ta cũng chẳng biết ờ, cơ cấu ờ, bao nhiêu danh mục đúng không hoặc là chúng ta cũng không biết là dòng nào đang được chấp nhận dòng nào đang được bán ra nên chính vì vậy tất cả trong đầu tư chứng khoán nó đều là những quy trình rất cụ thể thì uh, hôm qua Dũng có nói với một số anh chị em cuốn sách hay nhất mà anh chị em cần phải đọc đó là cuốn sách viết về trải nghiệm của mỗi chúng ta hàng ngày hãy viết toàn bộ những trải nghiệm của anh chị em hàng ngày về thị trường cứ viết đi ạ hãy nhận diện ra nó và hãy trang bị cho mình một tư duy đúng thấy chưa anh trang bị cho mình một tư duy đúng và trải nghiệm đó anh chị em sẽ có nhỉ có một cái hệ thống đầu tư tuyệt vời phần lớn anh chị em thấy rằng là có đã có rất nhiều cổ phiếu vừa qua Dũng chia sẻ có thể public có thể không như FPT anh chị em thấy cũng đang gì ạ trong một chu kỳ tăng và việc mà bị rút bỏ giảm khối lượng thấp như này chả có gì phải lo cả đúng không chúng ta thấy rằng nó cổ phiếu gì ạ nhiều cổ phiếu khác cũng đang trong quá trình tái tích lũy à, cổ phiếu Masan vừa qua cũng đang trong quá trình tái tích lũy và chúng ta có thể đợi thêm một thời gian nữa khi cổ phiếu tích lũy đủ có thể đây cũng là một cái chu kỳ để chúng ta mua lại à, thế giới di động thì uh, có lẽ là bị ảnh hưởng lớn nhất bị ảnh hưởng lớn nhất trong cái thời gian vừa qua khi mà chúng ta thấy là dịch bệnh diễn ra thì có lẽ thế giới di động sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nên chúng ta biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải cân nhắc xem là những cái tác động của các cổ phiếu đến thị trường như nào nhiều anh chị em có hỏi là cổ phiếu gì ạ những cái cổ phiếu khác tại vì trong danh mục của Dũng không có hoặc là anh chị em thấy phần lớn anh chị em học viên của Dũng gần như là không bao giờ mua những cổ phiếu mà nó dao động lớn như cổ phiếu gì ạ đúng không không bao giờ mua ai thế không ạ không bao giờ chúng ta mua những cổ phiếu dao động lớn như cổ phiếu gì ạ VH đây là những cổ phiếu dao động lớn nó rất khó để lên có thể nó hồi nó rất khó đi lên hoặc là cổ phiếu của Vinamilk nó đang trong kênh đi xuống này có thể một vài hôm nữa Dũng sẽ mua sau bởi vì nó đang tạo đáy thì nếu có thể bắt đáy thì có thể một vài hôm nữa Dũng sẽ mua nhưng đấy là cái như gì ạ cái chiến lược có thể bắt đáy ngắn tại vì đây là cổ phiếu không có gì ạ không có độ an toàn cao đúng không không có độ an toàn cao nếu chúng ta có mua thì mua một phần để gọi là bắt đáy nhưng đắt đáy nó phải test xong test xong khối lượng cạn kiệt thì lúc đó chúng ta mua thì chúng ta mới là an toàn thì ở trong chương trình này cũng muốn chia sẻ cho chúng ta một số các nguyên tắc để anh chị em nắm rõ được trong cái việc bán ra đây là một phần trong chiến lược bán đúng không còn nhiều cổ phiếu anh chị em hỏi thì uh, trong chương trình này có thể một số anh chị em đã chia sẻ về danh mục đúng không thì anh chị em đều biết rằng là chúng ta đã giải quyết được một phần nào đúng không? một phần nào trong danh mục của mình Đấy, phần lớn anh chị em thấy là những cái cổ phiếu mà nhóm chúng ta mua đấy cả DGC này đấy, nó còn tiếp tục chạy nốt đúng không trước khi chúng ta bán trong thời gian tới nó sẽ chạy nốt trước khi chúng ta bán trong thời gian tới nên nếu chúng ta thấy rằng là hiểu rõ được vận động cổ phiếu hiểu rõ được quy trình thì chúng ta thấy là mua sẽ dễ hơn rất nhiều nên nếu chúng ta thì à, theo dõi những cái kênh như này giống như một bạn ban nãy nói ấy, và nói thì ai chả nói được chạy ai chả chạy được thế thì Dũng nói những cái trực chiến như này nói rõ như này thì chúng ta thấy rằng là có gì ạ có phải là Dũng update thị trường cập nhật thường xuyên kể lúc thị trường giảm kể lúc thị trường trọng đáy kể lúc thị trường tận đỉnh Dũng update liên tục có phải là chúng ta thấy là mọi thứ đều đo lường đúng không ạ chúng ta có phải đo lường được luôn ạ update rõ ràng thường xuyên cập nhật thường xuyên kể cả lúc mà thị trường xấu nhất thị trường tốt nhất cũng đều update vào để cho chúng ta nhìn rõ luôn cổ phiếu gì ạ Techcombank cũng đưa ra thời điểm mua đúng không Hòa Phát đưa ra thời điểm mua Đó. nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng có bao nhiêu người anh em có thể mua được nên ở đây cũng thấy rằng là các cổ phiếu anh chị em đang thấy là nhóm ngành ngân hàng nó cần thời gian để tái tích lũy trước khi kết thúc đúng không ạ. tái tích lũy trước kỳ về đích nên nếu chúng ta thấy là đang nắm giữ thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng để chúng ta có thể có những kế hoạch đấy, kế hoạch bán dần ra khi mà đạt được gì ạ đạt được cái kỳ vọng và Dũng sẽ gì ạ update thường xuyên cho chúng ta thì có một cái chương trình đó là gì ạ vết A phân tích kỹ thuật đáng nhẽ tối hôm nay là Dũng sẽ update cho anh chị em nhưng vì là rất nhiều anh chị em hỏi là ờ, nên làm gì trong những phiên như này vừa rung lắc một tí mà nó sợ hết cả hồn rồi thì không biết là nó rung lắc đến ba 40 điểm thì chắc là, là chúng ta sẽ thấy là gần như là té khói hết ra rồi nên thị trường ở đây nó cần phải phân phối ít nhất từ 3 đến 5 lần anh chị em nhá ít nhất từ 3 lần và các cổ phiếu dẫn đầu nhóm ngành chạy nước rút trước khi mới kết thúc chu kỳ vậy anh chị em đã nắm rõ được phần lý thuyết này chưa ạ và cũng đã ứng dụng được thực hành mà Dũng chia sẻ chưa ạ nếu nắm rõ được hiểu rõ được thì comment cho Dũng số 3 à, số 3 để Dũng biết rằng là anh chị em nắm được còn anh chị em nào mà chưa hiểu thì có thể comment cho Dũng số 4 3 4 đấy, thì để chúng ta thấy rằng là đấy, ok ạ đấy, thì cảm ơn ạ để chúng ta thấy rằng là những kiến thức này đều là update cập nhật và thậm chí là có những kiến thức mà Dũng đang đào tạo Dũng update cho anh chị em anh chị em có kiến thức áp dụng vào à, áp dụng vào trong đầu tư Đấy, tránh tình trạng là chúng ta không hiểu à, học cưỡi ngựa xem hoa sau đó bị sai thì chúng ta lại cứ bảo là ừ, xong rồi thì mới nói nhưng tất cả những chương trình mà Dũng chia sẻ gần như là Dũng update thường xuyên Đấy, kể cả lúc mà thị trường xấu nhất Dũng đều là có mặt để hỗ trợ giúp đỡ tham vấn cho chúng ta một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo chúc anh chị em à, buổi tối thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chúng ta nếu anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh của Dũng thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì đây là những video cực kỳ giá trị và mong rằng là cộng đồng của DVD sẽ học được rất nhiều những cái video tiếp theo mà Dũng chia sẻ đặc biệt là những video về khóa học về cơ bản VSA phân tích kỹ thuật VSA xin cảm ơn